gia dạ. TV256 xin ờ, mến chào ờ, quý bà con cô bác Chào quý anh chị em thân thương Và dạ, hôm nay ờ, TV muốn đọc một cái bản tin đặc biệt Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên tiếng mở ngoặt cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu đóng ngoặt nhà độc tài Maduro đã tuyên bố ông không thể loại trừ khả năng xây khả năng xảy ra nội chiến khi áp lực buộc ông phải từ chức. Ông ta cảnh cáo Tổng thống Mỹ rằng Donald Trump sẽ rời khỏi tòa bạch ốc với thân thể đầy máu nếu can dự vào cuộc khủng hoảng. Madura cũng từ chối hạn chót vào chủ nhật của cộng đồng Âu Châu cho tổ chức lại một cuộc biểu tình, một cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đài truyền hình Salvador của Tây Ban Nha phát sóng vào Chủ nhật, Maduro được hỏi liệu cuộc khủng hoảng có thể trở thành một cuộc nội chiến hay không? Tên độc tài Maduro đáp ngay Hôm nay không ai có thể trả lời câu hỏi đó một cách chắc chắn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào mức độ điên rồ và hung hăng của đế quốc Mỹ và cộng đồng Âu Châu. Chúng tôi yêu cầu không ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi và chúng tôi chuẩn bị để bảo vệ đất nước của chúng tôi. Đóng ngoặc. Đây là những lời xuẩn động của nhà độc tài Maduro có tính cách thách thức Hoa Kỳ và cả một khối cộng đồng Âu Châu. Vì thế, Tổng thống, Phó Tổng thống Mike Pence đã lên tiếng. Cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu. Đóng ngoặc. Độc tài Maduro đang nắm quân đội, nên vẫn khăng khăng trước áp lực của cả thế giới và còn thách thức Hoa Kỳ sẽ bị xa lầy như khi đem quân vào Việt Nam trước kia. Xem ra, cuộc khủng hoảng viên quyền lực tại Venezuela đã bước vào hồi gây cấn nhất. Options tiếng Mỹ là những sự lựa chọn. Trong đó có việc mang quân đội Hoa Kỳ để bảo vệ cho chính quyền Hudô cũng là nằm trong sự lựa chọn này. Nếu nhà độc tài Maduro thẳng tay đàn áp chính quyền Guaido, có lẽ cuộc chiến chấm dứt nhà độc tài Maduro sẽ không thể tránh khỏi. Do đó, Tổng thống Guaido đã kêu gọi Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo vì nạn đói kém, thiếu liên thực và thuốc men đang hoành hành tại Venezuela. Và TV 256 cho quý anh chị em nghe cái bài ờ, nói chuyện của ông Phó Tổng thống nhé. too long, the people of Venezuela have suffered under the heavy hand of oppression. And now there is hope. There's hope in Venezuela. Across that country, in the largest cities and smallest towns, people are rising up. And the President Trump said just last week, the fight for freedom has begun. Đó, ông tổng thống, à, ông phó tổng thống Mike Pence, Mike Pence đúng không? thì vì cái <laughs> cái lộn cái chữ s Mike Pence nó, nó sai rồi Mike Pence Mike Pence thì phó tổng thống à, cái câu sau cùng của ông vừa lên tiếng đó là ông nói là the fight for freedom has begun là cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu thì theo cái ý của TV256 á, thì cái lời tuyên bố của ông Mike Pence đó là nước Mỹ chắc chắn sẽ sẽ hỗ trợ cho Guaido. Guaido là uh, tổng thống lâm thời của Venezuela. Còn ông ờ, Maduro là nhà độc tài. Quý anh chị em thấy Mấy năm qua, qua sự cai trị của nhà độc tài Maduro, cái gì đã xảy ra cho đất nước Venezuela vậy? Bây giờ là đối kém khắp mọi nơi. Vì cái người tiền nhiệm của ông đó là uh, Hugo Chavez đó, đã mang cái chủ nghĩa xã hội với anh thì nó y chang là chủ nghĩa cộng sản thôi để mà mà đưa vào cái đất nước Venezuela mà trong khi cái đất nước này nó giàu có vô cùng tại vì nó sản xuất dầu gọi là hàng đầu trên thế giới và nước Venezuela có là hội viên trong OPEC nữa là sản xuất dầu gọi là khủng khiếp luôn và người dân họ rất là giàu có trước kia người dân họ giàu có trước kia mà bây giờ theo cái xã hội chủ nghĩa là chỉ chỉ có chưa tới hai chục năm thôi thì bây giờ cái đất nước lại nghèo đói vô cùng luôn thực phẩm thiếu thốn thức ăn cũng không có lạm phát này nó đi đến mức kinh hoàng là 1.3 triệu phần trăm thử hỏi mình hiểu cái con số lạm phát là cái con số mà ăn cướp ăn cướp gọi là tài sản của người dân qua cái qua cái ờ, cái cái lạm phát người ta ai cũng biết điều đó mà lạm phát càng cao đó là cái cái cái tính chất ăn cướp của cái xã hội đó của nhà cầm quyền đó người ta biết rõ điều đó thì cái chế độ này nó không có xứng đáng để tồn tại nó thật cái chế độ Matura này nó không xứng đáng để tồn tại quý anh chị em thấy qua cái hình ảnh cái cuộc biểu tình đây nè đó cuộc biểu tình của của người dân uh, uh, Venezuela đó TV làm lớn cho cuộc, cuộc biểu tình quý anh chị em thấy có thể lên đến hàng triệu người như vậy thì chứng tỏ rằng là cái quốc gia Venezuela này người dân hoàn toàn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản không biết tại sao cái hình nó mất tiêu rồi thì cái đây là cái thời điểm mà nhà độc tài Maduro bắt buộc phải phải phải từ chức thôi. Nếu mà vẫn uh, tiếp tục gọi là ngoan cố đó chắc chắn là có chiến tranh xảy ra. Chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ đem quân đến để mà để mà giải thoát cho người dân Venezuela lời của ông tổng thống Mike đó, phó tổng thống Mike này đã tuyên bố như vậy rồi cuộc chiến đấu cho tự do đã đang bắt đầu đã bắt đầu thì TV bảo đảm qua cái bài đọc mà TV vừa thấy đó cái nhà độc tài Maduro này là nó thách thức nó thách thức cả cả nước Mỹ là một quốc gia hùng mạnh và bậc nhất thế giới. Nó thách thức như vậy. Thì bảo đảm nước Mỹ không thể nào chịu nổi những lời thách thức này. Và đó là lý do mà ông Mike, ông đã tuyên bố như vậy. Ông nói cuộc đấu tranh, cuộc, cuộc nó gọi là um, cuộc chiến đấu đã bắt đầu. The fight For freedom has begun. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Thì nhất nhà độc tài như thế đã làm hại cái quốc gia như thế. Nó rõ ràng như thế. Và cả trên hai chục quốc gia đã ủng hộ cho uh, Tổng thống lâm thời uh, Guaido không những trên 20 quốc gia mà mà cái nguyên cái khối cộng đồng Âu Châu là 27 quốc gia nữa tính ra là gần 50 quốc gia có thể hiện tại là đã hơn 50 quốc gia rồi hơn 50 quốc gia người ta hỗ trợ cho tổng thống lâm thời uh, Guaido thì trước sau gì Maduro đó cũng trở thành gọi là Gaddafi thôi nếu mà ngoan cố thì người dân lôi từ ống cống lên để mà xử tội bắt buộc phải vậy thôi người ta không thể nào mà chấp nhận một cái cuộc sống mà với những những nhà độc tài như vậy hiện tại đất nước ta cũng lâm vào cái cảnh như vậy một tên độc tài Nguyễn Phú Trọng phải bị xử nếu nó hắn ta tiếp tục ngoan cố cầm quyền chỉ còn có một tiếng mấy à, một tiếng 45 phút nữa thôi một tiếng 45 phút nữa là đến ngày Tết TV256 muốn gửi lời với toàn dân Việt Nam Hãy đứng lên Hãy đứng lên lật đổ cái nhà độc tài Nguyễn Phú Trọng. Đủ rồi. Đủ rồi. Đảng Cộng sản mang đến đau thương cho cái dân tộc Việt Nam từ suốt mấy chục năm qua. Đến giờ này đã đủ rồi. Và người dân đã thấy cái tội ác cái tội phản quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi lần TV256 mà vào cái trang nhà của Nguyễn Phú Trọng là những cái hình ảnh phản quốc nó đập vào mắt mình Dạ, yeah, TV xin ờ, mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Ờ. Chào bạn ờ, Phạm Quốc Thiều. Nãy giờ thì TV đọc tin nó thành ra không có chú ý không có chú ý diễn đàn thành ra thành thật xin lỗi quý anh chị em. Chào bạn Lương Huệ Mẫn. Chào bạn Việt Nam Thành Thái. chúng ta không thể nào mà chấp nhận một cái nền mà mà báo chí Việt Nam như vậy báo chí mà mà chỉ là những lời mà tuyên truyền mà dối trá để lừa gạt dân như vậy chúng ta không thể nào chấp nhận mà người dân không được quyền nói lên tiếng nói của mình và người dân phải sợ hãi một cái chính quyền như vậy sự thật thì nó không phải là chính quyền nó chỉ bị, đất nước ta đang cai trị bởi cái bọn mafia quỷ đỏ nó làm cho người dân nó đầu độc người dân phải sợ hãi sợ hãi đến cái mức độ mà kinh hoàng sợ hãi đến nỗi mà ra hải ngoại rồi mà vẫn còn phải sợ nữa nó thử hỏi mà mình đã ra hải ngoại rồi mình sống một cái cuộc đời tự do dân chủ mà tại sao mình phải sợ Tại sao mình phải sợ những tên cộng sản như vậy? Nếu mà mình sợ hãi như vậy thì trong đất nước người dân nghĩ như thế nào? Người dân đang sống với loài quỷ đỏ như vậy Giờ phút này không phải là giờ phút sợ hãi nữa Giờ phút này là giờ phút phải đứng lên Người dân phải có quyền tiếng cất lên tiếng nói của mình Đừng bao giờ sợ hãi những cái điều mà vớ vẩn giống như điều mà 88 tuyên truyền chống phá nhà nước cái điều nhảm nhí như là lật đổ chính quyền nhân dân chúng ta không phải sợ hãi những điều đó nữa quý anh chị em mọi người đều không sợ hãi hết thì cái cái chế độ này nó chắc chắn nó sụp đổ bằng chứng là chúng ta đã thấy ngày 6 tháng 10 2018 hàng trăm ngàn người dân đã xuống đường như vậy thành ra chúng ta không còn cái gì nữa phải sợ nếu mà chúng ta sợ như vậy thì làm sao mà giải quyết được cái bài toán Việt Nam chúng ta nhìn qua Venezuela tại sao tại sao Phó Tổng thống May lại tuyên bố như vậy? Cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu. Hãy nhìn thấy cái gương của Venezuela sẽ tới ngày Maduro, nhà độc tài Maduro cũng phải bị sụp đổ. Thì Việt Nam cũng như vậy thôi không khác gì đâu Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ cái thằng ờ, chế độ mà độc tài của Nguyễn Phú Trọng cũng phải bị sụp đổ thôi nếu mà người dân chịu đứng lên như Venezuela từ cái thời đó mà nó đem cái xã hội chủ nghĩa vào cái đất nước Việt Nam ta sau khi nó cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Nó bắt đầu nó áp dụng cái xã hội chủ nghĩa vào năm 1976. Chúng ta thấy cái đất nước chúng ta như thế nào? Từ năm 75 76 cho đến năm 1986 11 năm trời. 11 năm trời người Việt Nam phải ăn khoai ăn khoai sắn trộn cơm rồi sau này năm 1986 phải ăn những cái đồ xúc vật cái gọi là bo bo đó bo bo mà Việt Nam nhập cảng từ Liên Xô về tại sao chúng ta chịu đựng được từ một quốc gia giàu có như vậy Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia giàu có như vậy Mà bây giờ người dân phải ăn bo bo 11 năm trời như vậy qua cái xã hội chủ nghĩa Qua cái quái thai gọi là xã hội chủ nghĩa Và cái đau thương cho dân tộc Venezuela cũng y chang như vậy Mấy chục năm sống với đời của ông ờ, Hugo Chavez Chavez cũng vậy người dân bây giờ đến cái nước mà mà mà phải phải mua rác mà ăn luôn lạm phát mà lên tới một chấm 1.3 triệu phần trăm như vậy cái chỉ số ăn cướp như vậy của cái nhà cầm quyền ăn cướp với người dân như vậy thì là cái chế độ đó phải ra đi cái chế độ đó phải tàn ác với dân như vậy là phải bị sụp đổ cái chế độ mà khi bán vàng bán bán ờ, dầu quả để mà cạn kiệt thì cái chế độ nó không xứng đáng để tồn tại được Venezuela phải ra đi và Nguyễn Phú Trọng cũng ra đi Nguyễn Phú Trọng đã làm gì được Đảng Cộng sản đã làm gì được cho cho đất nước Việt Nam ngoài vấn đề xuất khẩu lao động ngoài một vấn đề bán cái con dân ra nước ngoài để mà làm lao nô cho xứ người để làm dâu cho thiên hạ để mà hy sinh để mà cho gia đình để mà gửi về những đồng tiền cho gia đình để mà cứu giúp gia đình chúng ta không thể nào để đất nước chúng ta mà xảy ra những những việc đau thương như vậy cha xa con vợ xa chồng mỗi gia đình đều bị ly tán cái cảnh ly tán sau năm 1975 là đã 50.000 người chết ở ngoài Biển Đông rồi Và trên 2 triệu người đã bỏ nước ra đi rồi và ngày ngày cái con số nó cứ gia tăng gia tăng hoài nó gia tăng mãi mãi cho đến 5 triệu người như vậy tại sao chúng ta có thể chịu đựng được một cái cảnh mà đau thương như vậy trong ngoài nước đều phải đứng lên để mà lật đổ cái nhà cầm quyền này cái nhà cầm quyền cộng sản ác độc này người dân nó cũng đã chịu đựng không nổi rồi nhưng mà phải nói cho ngay cái nhà cầm quyền là nó vô cùng độc ác nó vô cùng độc ác với người dân Việt Nam thành ra người dân Việt Nam mới sợ hãi như vậy ngày hôm nay làm sao ngày hôm nay sau năm 1986 chúng nói là chúng nó nói là thực hiện cái cuộc đổi mới Mà người ta, ta cần là điều gì? Người dân cần là đổi mới chính trị Cái cần là đổi mới chính trị Chứ không phải là đổi mới kinh tế Đổi mới kinh tế dẫn đưa người dân vào cảnh khốn cùng Và người ta chờ đợi một một cái sự mà đổi mới về chính trị Mà trong suốt 86 năm qua từ năm 86 cho tới bây giờ tám mươi sáu bây giờ là cũng là biết bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, vẫn chưa đổi mới chính trị. nói thì nó nói là đổi đổi mới. Cái nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế tư bản mà Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng khi xưa rồi thì nó đổi mới chỗ nào cái nền kinh tế người ta đang phồn thịnh như vậy chúng cho là nền kinh tế giả tạo rồi chúng đổi thành cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nền kinh tế tập trung công nông trường để rồi người dân đi đến cảnh khốn cùng như vậy rồi hôm nay chúng nô nâu đổi mới chúng chẳng phải là đổi mới chúng đổi về cái cũ trước kia của Việt Nam Cộng Hòa rồi chúng đưa đưa cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa cái định hướng quái thai như vậy làm sao mà chịu nổi tôi nhấn với ông Nguyễn Phú Trọng ông hãy nhìn vào gương soi đi anh ông hãy nhìn vào gương soi đó là bộ mặt của Gaddafi đó bộ mặt đẫm máu của đại tá Gaddafi đó nhà độc tài mà Gaddafi cũng ông không có khác gì đâu thấy cái tình trạng đau thương của đất nước tôi phải nói lên những lời phẫn nộ chịu đựng không nổi nữa rồi một cái đất nước mà hoàn toàn không có tự do báo chí 900 cơ sở truyền thông chỉ là những đài nói dối 900 cơ sở truyền thông chỉ là chỉ là cái bộ máy nối dài của ban tuyên giáo phải qua sự kiểm soát của ban tuyên giáo một cái ban tuyên giáo mà đi lừa gạt dân toàn là nói những lời dối trái với dân họ sử dụng hàng ngàn người làm cái lực lượng gọi là AK-47 để mà chửi tục tiểu để mà làm cho mọi người đấu tranh phải phải nản chí họ hâm dọa người đấu tranh đủ điều không có cái gì đẹp bằng cái chết của cho quê hương nữa đó TV thách thức mấy ông cộng sản lợi nhà TV đi bắn giết TV đi TV không sợ điều đó trước sau mỗi con người đều phải chết ai cũng biết điều đó mà nhưng mà phải hiểu rằng không có cái chết nào đẹp bằng cái chết cho quê hương thở nay mình nói người dân nói cũng không cho phép nói đưa ra những điều luật quái thai để mà mà mà ác tiếng nói của người dân đưa ra những điều luật mà hãm hiếp luôn cả bản hiến pháp cái điều 88 là cái điều hãm hiếp bản hiến pháp đó cái luật mẹ điều 25 là người dân có quyền tự do ngôn luận tự do biểu tình tự do lập hội thì đưa ra điều 88 để mà hãm hiếp cái luật mẹ như vậy hiến pháp là bộ luật mẹ tại sao lấy cái bộ luật con bộ luật hình sự điều 88 để mà mà mà mà áp đặt lên cái luật mẹ cái luật cơ bản của người dân quyền tự do ngôn luận cũng đã được ghi định ở trong bản hiến chương của Liên Hợp Quốc Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên, Liên Hiệp Quốc mà người dân lại không được nói chuyện không được nói những cái gì mà mà mà theo cái sự suy nghĩ của mình tại sao phải sợ người dân chỉ trích như vậy sợ người dân biết sự thật như vậy Năm mới cái là cái ngày mà người ta vui mừng, người ta chúc tụng nhau. Nhưng mà mình thấy cái những cái cảnh đau thương của đất nước như vậy làm sao mình chúc mừng được? Mình thấy cái cảnh mà người dân bị đàn áp khi mà xuống đường biểu tình như vậy, làm sao mình chúc mừng được? làm sao mình chúc mừng được khi mà mình thấy cảnh cảnh cái cô mà Trần Thị Nga chỉ có hai đứa con nhỏ vì cái vấn đề mà mà chống lại cái sự mà xâm lấn của Trung Cộng lại bị bỏ tù vô cớ vào 9 năm tù vô cớ mình làm sao mà mình chúc mừng được khi hàng trăm người hàng hàng ngàn người yêu nước đang bị đang bị ở trong tù như vậy TV, TV 286 hoàn toàn không có tin rằng là chỉ có 300 người yêu nước đang bị ở tù mà nó hàng ngàn người yêu nước đang bị ở tù như vậy cái chế độ cộng sản này là cái chế độ mang rợ và dối trá thành ra bắt buộc không thể nào tin những lời nó nói được thành ra qua cái ngày tết hôm nay để mà lên tiếng căm phẫn tố cáo cái nhà cầm quyền cộng sản tố cáo cái quyền nhà cầm quyền độc ác cộng sản họ đã xem thượng đế là đứng sau lưng họ họ sẽ xem thượng đế là đứng sau họ bởi vì họ đưa ra cái câu khẩu hiệu là mừng đảng trước mừng xuân mùa xuân là của thượng đế Mùa xuân là có cây cỏ nở hoa Khí hậu êm đạt Của Thượng Đế đã mang đến cho mọi người Mà đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn năm nó nói như vậy đó Nó nói nói là muôn năm Nó nói là nó phải mừng đảng trước Trước cả mùa xuân Nó là đứng trên Thượng Đế có phải là nó là những tên lộng ngôn không chứ những tên ác độc không nó để ra là mừng đảng rồi mới đến mừng xuân rồi mới đến mừng đất nước nó đứng trên đảng nó đứng trên trên cả thượng đế thì ngày hôm nay người dân Việt Nam cần phải mừng xuân mừng dân tộc đạp đổ cái đảng Cộng sản Việt Nam để mang lại thái bình để làm cho cái dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cái ách độc tài cộng sản đó mới là cái cái câu cái khẩu hiệu đúng mừng xuân mừng đất nước đạp đầu đảng cộng sản giải tán cái đảng cộng sản đó mới là câu đúng của toàn dân tộc. Một cái đảng mà coi coi cả thượng đế, xem thường thượng đế như vậy thì cái đảng đó không thể tồn tại được. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, yeah, TV256 xin ờ, chấm dứt uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay.